đẹp như cánh sen hồng tươi dang dở dưới ánh mặt trời em hồn nhiên bên mái ấm gia đình nơi miền quê em đềm yêu sâu em ngờ đâu sóng xô đời em lạc vào vực sâu thẳm thôi thương xót thân em thao thức bao đêm mong sao thoát cơn đau màng tuổi lỗi đã giết chết tuổi xuân chỉ còn lại bóng tối thay quanh em vẫn không hề cúp ngã. người đời vì lạc thú sắp nát đời em